Hello. <coughs> Hello xin chào các bạn. Chào các bạn quay trở lại với kênh H5 TV2 của mình nha và cũng là kênh à, Phạm Hưởng Vlog. Thì à, nói chung cuộc đời của mình cũng gần 40 à, nổi bánh chưng các bạn. Đấy, thì các video các bạn thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nha. Thì hôm nay có một bạn về cái tuổi <coughs> một cái cô về cái tuổi 1979 là là tuổi kỷ mùi muốn à, xem hỏi xem cái hướng nhà xây như thế nào cho nó tốt nhá thì hôm nay cũng, à, cũng à, tiện đây thì cũng chia sẻ luôn cho cho tuổi 1979 nữ mạng luôn nhá đấy thì à, nữ mạng 1979 là kỷ mùi nhá ngũ hành là mạng là mạng thiên thượng hóa thiên thượng hóa là lửa trên trời ừ cái quẻ của mình đó là quẻ chấn mộc quẻ chấn mộc nhá chấn mộc ở đây thì nó gọi là cung chấn các bạn nhá là cung chấn thì cái cung chấn ở đây dĩ nhiên nó vào là hướng đông các bạn này cung chấn này đó cung chấn sẽ vào hướng đông thì cái hướng đông có nghĩa là hướng phục vị nha đó, thì cái hướng à, mỗi một cung một mệnh có bốn hướng tốt và bốn hướng xấu nha bốn hướng tốt để xây nhà nhá thì mình chia sẻ luôn nhá thì cái hướng thứ nhất của bạn đó là hướng chấn đông nhé tại vì là quẻ chấn mộc là là hướng chấn đông là hướng đông là chấn đông là tốt nhất là phục vị nha là hướng xây nhà tốt nhất là hướng chấn đông này tiếp theo đó là chấn nam là sinh khí này rồi tiếp theo đó là đông nam là diên niên nhé đông nam là diên niên rồi tiếp theo đó là chấn bắc ừ, chấn bắc là thiên y nhé đây là bốn hướng tốt của tuổi của mình nhé ký mũi 1979 nữ mạng nhá. rồi rồi chia sẻ cho bạn luôn về bốn hướng xấu không nên xây nhà nhá. đó là tây bắc nhé tây bắc là ngũ quỷ không tốt mà đông bắc là lục sát không tốt tây nam là họa hại cũng không tốt và cuối cùng đó là chắn tây chắn tây là tuyệt mạng đó là không tốt nhá. thì đó là mình đã chia sẻ xong về hướng nhà xây cho tuổi kỷ mùi 1979 thôi nhá thì bây giờ mình tiếp mình sẽ chia sẻ các bạn về những uh, cái vấn đề đó là từ ai mà nỡ xây nhà rồi mà xem mà sai hướng thì các bạn cũng đừng lo mình ở đây mình có ba cái phương phương pháp để chấn chặt lại ngôi nhà tùy theo hoàn cảnh của mọi người nhé ba phương pháp để chấn chặt lại ngôi nhà để làm gì để ngăn chặn để xua đuổi tà ma âm khí của hướng nhà xấu rồi là sử dụng phong thủy để chấn chặt ngôi nhà để tạo thêm sự may mắn vượng tài cho gia chủ nhá thì mình có ba phương án thì phương án thứ nhất mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là phương án thứ nhất dành cho những à, những à, nhà mà mà có điều kiện như là à, có kiểu như nông thôn các bạn phương án thứ nhất là dành cho những à, người ở nông thôn nhé ở quê thì có thể là mở thêm một cửa nữa tại vì đất thì rộng nhé. đất thì rộng có thể là mở thêm một cửa nữa nhé. <clears throat> thì ví dụ như hiện tại bạn là kỹ mùi 1979 là mà bạn xây nhà hướng Tây đi là hướng tuyệt mận là không tốt đúng không thì bây giờ mình xây xây thêm một cái cửa sau nhé xéo xéo xéo xéo cửa sau nhé đây là trước này thì các bạn xây nhà ra hướng sau cửa sau thì nó xéo xéo ra đừng có xây song song thế này đừng có mở cửa thông xong này nó về phong thủy không tốt bạn xây xéo xéo này nè mở cửa xéo xéo như thế này nhá về hướng đằng sau nhà như là cửa sau đó thì chúng ta mở thêm một cửa sau nữa để làm gì để chấn chặt lại ngôi nhà nhá thì hướng xấu dĩ nhiên là chấn tây thì hướng đằng sau thì dĩ nhiên mở thêm cửa đằng sau có nghĩa là và chấn đông nó chấn đông là tốt thì để làm gì phương án này để cân bằng và chấn chặt ngôi nhà nó có tác dụng là cân bằng nhá. một hướng xấu và một hướng tốt thì nó sẽ ngăn chặn được cái từ trường của hướng xấu của ngôi nhà không vào trong nhà sẽ không nọt vào trong trong nhà được để hại gia chủ nhá nghĩa là nó chấn chặt nó xua đuổi ra ngoài chấn chặt đó là phương án thứ nhất chỉ để chấn chặt thôi các bạn nhé cái phương án này nó không nó không có tác dụng là, là thu hút công nhân tàn lập cho gia chủ nha nó chỉ có tác dụng là chấn chặt ngôi nhà và xua đuổi hướng xấu ra khỏi nhà này nó chấn chặt nha đó là phương án thứ nhất rồi cái phương pháp thứ hai <clears throat> thì là dành cho những người nhà phố thì những người nhà phố thì đất chật đất chật người đông thì không thể nào mở thêm cái cửa nữa đấy nhá thì phương án thứ hai này thì mình chia sẻ các bạn về vấn đề đó là sử dụng cái miếng thảm trải nhà để lót nhà thì cái miếng thảm trải nhà này thì nói chung ở dân miền Bắc thì thường thường vào mùa đông người ta hay mua miếng thảm trải nhà để lót cái nền gạch nhà cho nó cho nó đỡ lặn đi nó không bị lặn chân nhá thì ở dân miền Nam thì sử dụng miếng lót miếng ờ, miếng thảm trải nhà đó để là lót nhà lót nhà hoặc là trang trí cái nền nhà nhá đó thì đó gọi là miếng thảm trải nhà nhá. thì chúng ta mua cái miếng thảm đó thì chúng ta giải từ cửa trước ra đằng sau giải miếng thảm từ cửa ra đằng sau đó thì cái miếng thảm này cũng chỉ có tác dụng đó là ngăn chặn ngăn chặn từ trường của hướng xấu không vào nhà để hại gia chủ thôi nó chỉ xua đuổi ra ngoài xua đuổi của hướng xấu từ trường của hướng xấu của ngôi nhà xấu hướng hướng ngôi nhà xấu ra ngoài nhá thì nó gọi là chấn chặt và thu đuổi chứ nó cũng không có tác dụng là về thu hút công dân tài lộc cho chúng ta nhá đấy thì các bạn nên nhớ là sử dụng miếng thảm này thì chúng ta nên sử dụng theo màu sắc phong thủy các bạn nhé sử dụng theo màu sắc phong thủy nhé thì thì các bạn tuổi uh, kỷ mùi 1979 này là thiên thượng hỏa quá là mạng hỏa thì màu tương sinh tương hợp đó là đỏ hồng tím và xanh lục nhé đỏ hồng tím và màu xanh lục nhé. đây là màu tương sinh tương hợp của mình và bạn bị khắc kỵ bởi màu xanh âm màu đen và màu xanh nước bị khắc kỵ bởi màu đen màu đen và màu xanh nước này Đấy, là không nên sử dụng màu đen hoặc màu xanh nước nhá thì mình chia sẻ luôn thì các bạn nên sử dụng màu hồng hoặc màu tím để mua miếng thảm trải nhà màu sắc phong thủy mua miếng thảm trải nhà để trải từ cửa trước ra đằng sau đó thì phải sử dụng theo màu sắc phong thủy của mình nhé thì để nó xua đuổi và ngăn chặn từ trường xấu đó là vấn đề thứ hai phương pháp thứ ba thì mình chia sẻ cho các bạn về vật phẩm phong thủy thì vật phẩm phong thủy để chấn chặt ngôi nhà cho chúng ta thì ở đây có hai vật phẩm các bạn đây là hang động thật an tím và quả cầu phong thủy đó thì quả cầu phong thủy này có tác dụng đó là xua nó tạo từ trường dương cực lớn xua đuổi tà ma âm khí trong nhà rồi nó có tác dụng đó là gắn kết mọi thành viên trong gia đình luôn hòa thuận vợ chồng và con cái trong thành viên trong gia đình nhé này rất là tốt và cái và hang động thạch ăn tím này thì nó có tác dụng đó là thu hút công nhân tài lộc vượng tài nhé ngoài chức năng thu hút công nhân tài lộc ra nó còn có tác dụng đó là xua đuổi tà ma âm khí xua đuổi tà ma âm khí và bùa ngải bùa nhá xua đuổi tà ma âm khí còn bùa ngải nhá trừ tà trừ ngải được luôn nhá thì rất là tốt thì những loại đá phong thủy như thế này thì thời xưa là thời thời thời uh, vua chúa hồi xưa người ta đã sử dụng cái loại đá này để làm cái ngọc ấn ngọc tỷ nhá. hoàng thượng hoàng đế làm ngọc ấn ngọc tỷ nhá rồi là làm những cái con um, phụng con rồng con phượng bằng ngọc bằng đá quý bằng ngọc làm những loại vật phẩm như thế này nhá rồi là những vật phẩm bằng đá được trang sức của hoàng hậu thái tử hoặc là những miếng ngọc bội của thái tử đeo ở rất lưng quần đó thì tại thế thì tại sao mà hồi xa xưa người ta biết sử dụng về cái vật phẩm này rồi thì nó có tác dụng gì đó đem lại nhiều điều gì đó cho người ta giúp ích được cái gì thì xa xưa người ta mới dùng tới nó đúng không thì nó nó có tác dụng là như thế Đấy, là nó thu hút công nhân tàn lộc xua đuổi tà ma âm khí rồi quan trọng nhất là chúng ta mua vật phẩm này về để trang trí và đặt ở đâu là vấn đề là quan trọng nhất mình chia sẻ các bạn là có hai phương có hai chỗ để đặt loại vật phẩm phong thủy này đó là một là phòng làm việc của gia chủ cái phòng làm việc của gia chủ hai là cái phòng tiếp khách cái bàn tiếp khách của chúng ta nhé thì mình xin thưa là các bạn lên mua hai quả cầu mua hai quả như thế này kích cỡ tương đương trên dưới 3 kg mà giá tiền của nó cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả nhá Đấy. và thằng này cũng thế thằng này cũng tương đương với giá như thế thì chúng ta mua mua một hàng động thôi và mua hai quả cầu và chúng ta đặt ở đâu chúng ta đặt ở góc bàn hai quả cầu là chúng ta đặt ở hai bên góc bàn nhá rồi hàng động thật ăn tím này nằm ở giữa hai quả cầu nằm ở giữa bàn đó thì cái quả cầu này nó sẽ nó sẽ tạo ra từ trường dương và xua đuổi tà ma âm khí là một và là và nó nó chấn chặt ngôi nhà rồi là nó đem lại nhiều may mắn cho gia chủ đấy, sự gắn kết các thành viên trong gia đình còn thằng này thì có tác dụng đó là thu hút công nhân tài lộc nó đã được trụ vững ở giữa hai quả cầu rồi thì nó thu hút công nhân tài lộc rất là tốt rất là nhiều mà tiền vào thì khó mà ra lắm tại vì nó, nó vững lắm tiền vào rất là vững tại vì nó được trụ vững giữa hai quả cầu này rồi nha thì nói chung là tiền vào khó ra lắm nhá rồi rồi chúng ta mong mua kích cỡ của phong thủy mà vật phẩm phong thủy này thì kích cỡ càng lớn thì càng tốt nhé các bạn nhá giống như là cái trụ nhà cái cột nhà chúng ta mà cái cột càng lớn thì dĩ nhiên là nó sẽ giữ được ngôi nhà càng chắc mà các bạn hiểu không thì dĩ nhiên thì cái vật phẩm phong thủy này cũng vậy hai cái quả cầu là chúng ta mua cái cỡ càng lớn thì dĩ nhiên nó trụ vững ngôi nhà ta càng chắc kích cỡ càng lớn thì nó sẽ tạo ra từ trường dương cực lớn thì nó để chấn chặn ngôi nhà xua đuổi tà ma âm khói và rút thu hút công nhân tàn lộc về những vật phẩm như thế này nhé đó là về vấn đề là nó sẽ nó sẽ thu hút công nhân tàn lộc xua đuổi tà ma âm khí cho chúng ta nhé rất là tốt nhé gắn kết những thành viên trong gia đình nhé thì bạn á thì bạn là kỹ mùi là thiên thượng hóa màu sắc phong thủy các bạn nên mua màu sắc phong thủy đó là đỏ hồng tím và xanh lục nè cái này màu này màu hồng này các bạn sử dụng được nè tím luôn này cái này màu tím này các bạn sử dụng được luôn nhé thì sẽ sử dụng theo màu sắc rồi tiếp theo mình chia sẻ các bạn luôn là về cái phật bảng mệnh thì cái tuổi uh, kỷ mùi này cái phật bảng mệnh ở đây này cái tuổi kỷ mùi này là phật bảng mệnh đó là đại nhật như nai các bạn nhé phật bảng mệnh cái phật bảng mệnh để chúng ta đeo ở cổ như thế này là đó là đại nhật như nai nhé đó thì chúng ta mua ra cửa hàng đá phong thủy uy tín trên toàn quốc mua một phần bằng mận đó là đại nhật như này để chúng ta đeo như thế này nhé thì vật phẩm này nó tác dụng đó là cũng trừ tà trừ yêu rồi là nó nó nó nó, nó giúp chúng ta gặp nhiều may mắn và nó, nó hạn chế được cái sự rủi ro lôi kéo của những người bạn xấu nhé. nói chung là nó về nó liên quan đến về thị giác Đấy, và cái giác quan thứ sáu nó sẽ đem lại nhiều giác quan thứ sáu chúng ta rất là tốt và sẽ linh hoạt hơn mà và sáng suốt hơn trong vấn đề đó nhé đó là về vật phẩm như thế này rồi tiếp theo mình chia sẻ với bạn đó đây là vật phẩm vòng phong thủy cái thằng này là vòng phong thủy các bạn nha vòng phong thủy thì vòng phong thủy này nó có tác dụng đó là đem lại nhiều may mắn cho chúng ta giúp chúng ta đeo lại nhiều may mắn cho chúng ta và có thể xua đuổi tà ma âm khí tùy theo chúng ta sử dụng nó như thế nào thì vòng phong thủy này thì bạn nên mua cái vòng phong thủy này theo màu sắc phong thủy của mình nhé đó là đỏ hồng tím hoặc màu xanh đục nhé rồi thì bạn nên mua là các bạn đếm tổng số, số vòng hạt này là bao nhiêu hạt rồi chia cho 4 nhé tổng số số hạt của nó là bao nhiêu hạt chia 4 mà dư một hoặc hai chúng ta lên sử dụng đó là sinh lão bệnh tử cung sinh và cung não rất là tốt nhé Đấy. nếu không nữa thì các bạn lên mua số hạt lẻ cũng được nó từ trường dương cũng được cũng rất là tốt vòng phong thủy này chúng ta có ý nghĩa như sau đeo tay trái có ý nghĩa khác mà đeo tay phải có ý nghĩa khác nhau nha. thì ví dụ như chúng ta mà đeo bên tay phải ấy, thì ví dụ như chúng ta là đi đám ma đám tang hay là đi à, thăm người bệnh thăm người thân trong bệnh viện đi ngang qua nhà xác thì chúng ta nên sử dụng chuyển sang tay phải để chúng ta đeo để làm gì để nó tạo thực trường dương cực nướng để nó xua đuổi tà ma âm khí như là những cái âm binh âm khí nó không có đeo bám mình được nhé nó trừ tà trừ yêu nhé thế nếu nếu mà chúng ta mà đi chơi đi làm hay đi du lịch thì chúng hãy đi đám cưới đám hỏi thì chúng ta nên chuyển sang bên tay phải à, tay trái chuyển sang bên tay trái để làm gì để nó tạo thêm nhiều may mắn gặp gỡ được những người tốt gặp gỡ được những điều tốt gặp gỡ được những công việc tốt nhé và nó hạn chế được cái rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường nhé khi đeo bên tay trái nhé đó là chúng ta sử dụng phòng thủy rất là như đúng cách thì nó rất là tốt chúng ta không nên sử dụng phòng vòng phong thủy mà đeo hai tay nhé chúng ta chỉ nên đeo một tay không được đeo hai tay nhé đeo hai tay nó sẽ sai phong thủy mà sẽ không tốt cho chúng ta về phong thủy nhé đó thì mình đã chia sẻ xong về vật phẩm phong thủy vòng phong thủy Phật bản mệnh màu sắc phong thủy và vật phẩm chân chặt lại ngôi nhà chúng ta nhé thì những vật phẩm chân chặt ngôi nhà này, này thì chúng ta dụ, ví dụ như chúng ta xây nhà đúng hướng đi nữa chúng ta cũng nên sử dụng để nó tạo thêm gia tăng thêm sự may mắn nhé thì các bạn cứ để ý những vật phẩm như thế này quả cầu hoặc là hàng động thật ăn tím này thì những cái ngân hàng lớn hoặc là những nhà địa những người nhà tỷ phú người thường thường hay hay trưng bày cái quả phong thủy này ở trong nhà để người ta tạo thêm sự vượng khí vượng tài cho người ta nhé đó là rất là tốt thì đó là hôm nay mình đã chia sẻ xong về vấn đề đó là hướng nhà xây cho tuổi 1979 kỷ mùi nữ mạng nhé rồi là bóng phong thủy rồi là Phật bản mệnh Đấy. rồi là ba phương pháp để chấn chặt ngôi nhà Đấy. rồi tiếp theo đó là là là là là là, là, là, là, là, là Phật bản mệnh rồi vòng phong thủy và màu sắc phong thủy đó là màu phong thủy các bạn nên lưu ý là sử dụng phong thủy phải sử dụng đúng theo màu sắc bản mệnh nhé màu sắc của mình thì nó mới sẽ nó mới sẽ tốt cho gia chủ nhá thì đó mình nhắc lại là tuổi kỷ mùi là thiên thượng hóa màu tương sinh tương hợp đó là đỏ hồng tím và màu xanh lục bốn màu này rất là tốt bị khắc kỵ bởi màu đen và màu xanh nước biển nhé thì đó thì trên đó là video của mình đến đây là tạm dừng nha các bạn nhé thì các bạn thấy video ý nghĩa và hay ý nghĩa giúp ích cho các bạn thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé Xin chào tạm biệt các bạn rất là nhiều cảm ơn các bạn nhé